bà mua gì dữ vậy cục này chắc rồi vô một nè hai nè thấy chưa ba nè <laughs> bốn nè năm nè rung rồi rung rồi rung cái gì mà rung sáu nè rồi trời ơi thấy bao gì nó may vậy bảy rồi. nè trời ơi nhẹ <laughs> tám nè sao lên chín đi tôi mới mở rèm cho gặp mặt <laughs> chín mười đi mới mở rèm gặp mặt trời ơi tiêu quá rồi cũng được chứ 10 cũng được à được rồi coi cục này chắc chục ký hơn anh hả gì chục cái này có một nè thôi bỏ đi ông mai ơi trời hồi nó lòi con mắt hoài luôn hai nè hơi khóc bỏ tài bên đàn à, gái giờ có yêu cầu đàn trai không em có chín câu hỏi muốn hỏi à, chín câu mấy câu à chỉ có chín thôi ủa sao nhiều như vậy dạ, hỏi đi cưng hỏi đi dạ bạn nam phải trả lời nhanh nếu mà bạn nam chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chị nam thư với lại anh quyền linh có thể hỗ trợ em đếm từ 1 đến 3 chà lật quyển sổ rồi Trời là ơi. thấy mệt mệt rồi đó hít thở sâu hít thở đều Bạn gái này có bộ khó rồi à nha rồi vô câu thứ nhất anh thích một người về ngoại hình hay nhân cách ngoại hình hay nhân cách nhân cách nhân cách nhân cách Câu thứ hai là một câu hỏi tình huống. Rồi tình huống, giả sử đi cùng em có hai người bạn nữ, một bạn rất thông minh, còn một bạn là rất xinh đẹp. Anh thích kết bạn với ai? Một người thông minh, một, người xinh đẹp, đẹp chọn ai? Bạn ai? Mà đi với bà luôn. Đi với bà luôn. Ừ, đi với cổ mà có thêm hai người bạn, một người xinh đẹp, một người thông minh thích ai? Ừ, thông minh. Thông minh. chọn bà. Hả? Đi với bà mà. Ờ dạ, vui quá ơi. Chọn bà. Chọn chọn chọn em. Chị Nam Thư ơi, hình như MC bên đó hơi hơi thiên vị bạn nam với vậy là phạm luật đó chị. Phải chưa? Anh chơi vậy anh chơi phạm luật. Đọc câu hỏi anh câu gửi trả lời, nó trả lời sao nó chửi cho đi với bà anh không dạ. em đàn trai mà phải bên nhau trời trợ chứ trời đất ơi rồi tiếp tiếp dạ câu thứ ba anh có hay ngủ nướng không anh có hay ngủ nướng không có ngủ nướng có ngủ nướng bình thường anh có bao nhiêu em gái mưa có ờ không có ai hết đúng rồi không có ai hết không em không em anh có thích đi du lịch không thích không du lịch đâu có cái nào cũng tiền để đi hết á ừ vậy nếu trong lúc đi du lịch bạn gái anh nhờ anh chụp ảnh quá nhiều hay là selfie quá độ thì anh có thấy phiền không có phiền không không tại vì ừ. em cũng thích chụp hình mắc mới phiền thích luôn mà thích luôn thích luôn câu này quan trọng này chị quan, quan trọng, trọng hả? quan trọng hơi hộp quá giữa game, bạn gái và công việc. Nếu bắt buộc phải chọn một và bỏ đi hai điều còn lại, anh sẽ chọn điều gì? Cái gì game, nó, game, bạn gái, bạn gái, công việc, công việc. Chọn một, chọn một, bỏ đi hai, bỏ hai. Chọn nào? Có một thôi, có một cái chọn được thôi. Dạ. Game, bạn gái và công việc. Công việc. Hả? Muốn chọn công việc. Cái này của nó chọn nha. Anh có tư vấn không? Chọn bạn. Dạ. Mà, nếu việc. nếu như là vợ thì em sẽ chọn vợ. Còn nếu mà bạn gái thì em sẽ chọn công việc. Hay. Được trong một nhóm bạn anh là một người trầm lắng hay khuấy động cả một nhóm bạn của em ai cũng khuấy động hết khuấy động cho vui khuấy ừ. động khuấy động vậy ví dụ nếu có một bạn nữ nhờ anh trở về thì anh có trở không trước kia thì có thể có em có trở về nhưng khi mà có bạn gái rồi á thì tùy vào tính cách của bạn gái nếu mà bạn gái thấy là ok bình thường thì em sẽ chở còn nếu bạn gái không chịu thì em sẽ không chở ví dụ như không có bạn gái ở đó thì em có chở không dạ cái đó là tùy trường hợp đấy anh ví dụ như là đồng nghiệp của em đi mà trên đường đi về á thì chỉ là đồng nghiệp thôi thì em sẽ trở về bình thường ừ. còn uh, nếu như mà chỉ trở về mà ngược đường á thì không cũng phải từ nhiều khi đêm khuya đêm khuya người ta kẹt đó thì đó, đó, đó là tùy tùy vào trường hợp thôi mình không có thể là cứng nhắc cái vậy người ta là hỏi là cỡ tùy trường hợp trả lời hỏi nhanh mà ông ngồi ông giải thích nữa bây giờ có không rồi có mà không, không không hả trời tôi nói có mà người ta chở thôi mà chứ đâu phải chở là yêu đâu mà giờ có hoặc không có là anh trả lời hay là ổng trả lời anh trời ơi ta hỏi ổng hả ủa vậy hả có chở không có đi em nghe là quân sư có ủa mà có chở mà đâu có sợ có nha cưng rồi tiếp à, câu hỏi tiếp theo thì sẽ có ba sự lựa chọn và anh sẽ chọn một trong ba sự lựa chọn đó anh lọt ghê á khi anh để ý một người anh thường làm gì để người ta chú ý tới anh lựa chọn thứ nhất tạo ấn tượng trước người đó tạo ấn tượng trước người đó bên ngoài đi <laughs> rồi hai tìm cách xuất hiện nhiều lần trước người đó em em em xuất hiện hoài luôn đó gì nữa ba và lựa chọn thứ ba là nói xấu người đó nói xấu người đó em sẽ chọn cách là tạo cách ấn tượng đúng rồi còn câu cuối cùng chị trời câu ơi. cuối cùng lấy vợ khó dữ trời giả sử lúc này đã là 10 giờ đêm và anh đang đi nhậu với đối tác và trao đổi một công việc quan trọng bạn gái anh lo lắng gọi điện liên tục anh sẽ làm gì lựa chọn thứ nhất ngắt máy hoặc liên tục từ chối cuộc gọi. Lựa chọn thứ hai, gắt gỏng, anh đang bận rồi cúp máy. Lựa chọn thứ ba là một cách khác, anh có thể nêu cách cụ thể của anh. Em sẽ nói cách của em. Ừ. Công việc của em nếu mà có đối tác này kia có thể nói chuyện với nhau trên Skype á và cái thứ hai là em không có nhậu đi cho cuộc vui thì em chỉ là uống hay ngắp môi này kia thôi bạn gái gọi thì em vẫn nói chuyện bình thường sẽ bắt máy rồi ra ngoài nói chuyện anh có gắt gỏng tại vì anh đang trao đổi công việc ờ, đang trao đổi công việc quan trọng ờ, có gắt gỏng không, không nên gắt gỏng tại vì bạn đó đang quan tâm tới mình đúng rồi bạn đó quan tâm gì? tới mình thì mình không thể nào mình phụ được giống như anh cũng ờ, buổi tối đi liên hoan liên hiếp gì á bạn xã gọi hoài gọi hoài gọi dạ, càng dạ. gọi càng cười <laughs> thì gọi thì đối tác thì gọi nữa <laughs> tiếp đối tác ổn chưa trời ơi tôi lo quá ồ chào em mời em trai dạ em chào anh Quyền linh em chào chị ờ, nam thư và bạn nữ em tên là bùi thanh tân 28 tuổi em làm lập trình viên em quê ở đâu dạ em người gốc sài gòn luôn gốc sài gòn luôn ở nhà dạ, ờ, em quận 8 mời đàn gái Dạ, em xin chào chị ờ, Nam Thư, xin chào anh Quyền Linh, chào, chào bạn em. Nam. Em tên là Nguyễn Thị Thủy Trang, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em thì ở Thái Bình nhưng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là gì cưng? Dạ, em ờ, hiện đang phụ trách về phần pháp lý, hợp đồng và dịch thuật cho một công ty xây dựng. Em hãy cho đàn trai biết ờ, những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em là người sống tình cảm, hay giúp đỡ mọi người khuyết điểm là em hơi dè dặt khá là khép kín bạn trai bên kia nè mình à, ưu điểm khuyết điểm mình sao ha dạ em làm việc nhà nhanh lắm chỉ như rửa chén này kia tốt đàn ông mà làm việc nhà được là rất là thương gia đình thương vợ đó nhưng mà không nấu ăn được <laughs> từ từ mình cũng nấu được không có khó bây giờ thì à, mình nói về cái con đường tình duyên của mình đi em lúc mà em học cấp 3 là một mối tình nhưng mà lúc đó còn còn trẻ quá Rồi. nên cũng chia tay sớm sau đó là em quen một bạn nữ lúc đó là em đang làm để để dành tiền đi học á em làm phục vụ thì em quen một bạn nữ quen được 2 năm thì bạn đó bỏ em à, khoảng 6 7 năm sau á thì em mới có ờ, kết bạn nói chuyện quen với bạn nữ nữa nhưng mà kiểu hai người không hợp nhau rồi thì cũng chia tay rồi bạn nữ lúc giờ cũng có chồng rồi ừ. bây giờ đã chuẩn bị đủ tinh thần để có người yêu và lấy vợ chưa dạ rồi <laughs> còn à, tình duyên của mình sao em dạ em à, mới trải qua một mối tình thôi chị ừ. lúc đấy thì em là sinh viên ra trường thì cái định hướng của mỗi người khác nhau khác nhau dạ thì chia tay vậy thì định hướng của à, bên đàn gái là gì người đàn ông như thế nào mới hợp nào có khả năng biết lắng nghe và lắng nghe. chung thủy với em gì nữa hết cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào <laughs> là đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn trên ạ sao em thấy đáp ứng được không em trai dạ thực ra thì em cũng là người sống tình cảm và biết lắng nghe và em biết nói câu xin lỗi với lại đối ừ, phương ừ, vậy thì được chứ không phải à, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nha <laughs> rồi còn em muốn một người phụ nữ thế nào em á em muốn người phụ nữ thế nào <laughs> trời ơi em thích bạn gái uh, thích nấu ăn thích nấu ăn thôi còn nấu ăn ngon hay không là chỉ nó chưa chưa quan trọng bạn nấu thì em sẽ là lặt rau ừ. hay làm cùng em biết nấu ăn mà đúng không dạ để chị qua chị coi thử <laughs> chào chị chào cưng sao cưng đi uh, cô gái con gái nhà người ta mà cưng gục ghè vậy rồi sao mình đi cô ghệ mình đi kiếm người tình yêu mình phải hết sức là quyết liệt vô mắc mơ gì ta gục ghè ta mắc cỡ chứ gặp gái ào ào vô người ta đánh giá mình sao bị gì cái cô bên nhà em á cổ cũng rụt rè mắc cỡ lắm chưa thấy nó thấy nó chủ động nhưng mà coi không có thật ra là tính em nó nó hay vui vui và nó cũng nhây nhây lắm hồi đó như kiểu chơi chơi game vậy đó thì em đặt tên kiểu như là cho người ta chú ý vô em đặt tên là một thằng gay chắc nhiều khi lặt như vậy là bị cái cái cái cái huông sao vậy em cái này nguy hiểm này nguy hiểm nha có có cái chữ đó nó có bao giờ mà không có anh tại vì nó có một cái gì đó gọi là nó nó vui vui á tại vì à, vui hay là có gì cảm giác giống không, giống vậy à, tại vì em với mấy bạn em là mặt nhìn nó cứ non non á ừ. rồi à, da thằng nào cũng trắng trắng hết trơn á à. nên người ta nhìn vô tao nói nguyên đám là đi đê không à mà có thiệt không dạ không có chút gì không không luôn trời đàn trai uy tín nha <laughs> chứ để qua mốt đàn gái trả về nó trời ơi phải test hết đất cho bà mối biết cái gì mà hết đất Trời ơi, thời buổi này rồi ai hít đất nữa Giờ là phải tạ <laughs> Thật tạ hả? Vô trong nhà lấy tạ ra đi ông ơi Tạ đâu trong nhà? Tạ trong nhà anh á Em qua em bỏ Em qua nhà anh nào? Khuya em qua đó <laughs> Lúc anh đang nằm ngủ mặc cái quần xà lộn Trời em qua Đi ngang cái giường anh thấy anh nằm ngủ Vô em bỏ tạ ông đó mà Khuya có qua hả? Ừ lúc đó thấy em mặc quần xà lộn nằm ngủ vậy nè Anh ngoan <laughs> Cô lấy tạ Mai mốt khuya có qua nói tôi trước nha chi vậy trời ơi ta chuẩn bị không biết ông mai ông trinh ra nổi không tôi lo quá nè trời ơi thiệt luôn á trời ơi thiệt luôn á anh <laughs> làm liền tại chỗ em mưa phải test chứ ba mua gì dữ về cục này chắc rồi vô một nè Trời. hai nè thấy chưa ba nè <laughs> bốn nè năm nè rung rồi rung rồi rung cái gì mà rung sáu nè trời trời ơi thấy không bên nhìn nó may kìa bảy nè trời ơi rung nhẹ tám nè sao lên chín đi tôi mới mở rèm cho gặp mặt chín mười đi mới mở rèm gặp mặt rồi thôi ha tiêu quá thì thôi cũng được chứ mười cũng được à được rồi coi cục này chắc chục ký hơn á anh hả viên chục cái này có một nè thôi bỏ đi ông mai ơi trợn hồi nó lòi con mắt nó hoài luôn hai nè thôi khó bó tài nghĩa là sức mạnh nó có đó có 10 cái là được rồi ngon rồi, rồi. ngon à rồi cái được. là ngon à đàn ông mà mười cái là ngon á được về thể lực là đối với chị là cưng qua cái vòng đó rồi đó mặc dù nó thở lè lưỡi luôn ừ rồi bây giờ mình thử thách tiếp nè nữa hả à, mình vừa qua cái giai đoạn là thể lực rồi giờ mình đọc thơ đi đàn ông mà là phải có văn có võ bây giờ mình qua cái bước võ rồi mình tới bước văn được không em đừng dạy mà quen dân it sao nữa cưng sao nữa sao nữa nó nó khô khan lắm chẳng biết gì à? chẳng biết gì viết thơ tán gái thì thì gì từ từ em quên viết thơ tán gái thì em quên từ từ nói chung là vậy đó tôi có thuộc nhưng mà tôi quên à, nó lấy không... lấy nó thì chẳng được gì nhưng mà cưới rồi thì mới biết IT không kém bất kỳ ai đừng có đùa em phải cảm ơn ông mai dạ ông mai đã cứu em một bạc thua trông thấy rồi đợi đợi đợi đủ rồi đủ rồi à? thử vừa thôi chứ thử, thử. quá làm khó đàn trai ủa tôi, tôi tôi tôi con gái tôi có giá tôi có quyền chứ ủa con trai cũng có, giá vậy ít nhất cũng ờ, cũng đẹp trai với bộ giỡn à đẹp trai mày cũng giống giống là chơi sông dong với kim ờ, sông ngu vun gì đó cũng đẹp trai giống hàn quốc chứ bộ để anh qua coi đàn gái sao mà làm khó với đàn trai dữ nha dạ <laughs> sao đàn gái nhà tôi dày rồi làm giá duyệt, rồi đúng chưa duyệt đàn duyệt gái à? duyệt nết na dễ thương ha bé trổ tài năng ra mình mình có ra có tài năng gì Thơ hát kìa. thử coi nghe coi đúng rồi ừ. dạ. dạ em xin phép hát một đoạn trong bài All of Me của John Legend cái gì nói lớn lên bài gì bài All of Me dịch tiếng việt kìa cưng đàn trai người ta quê mùa người ta no speak lịch lắm no speak lịch <laughs> nói về bản thân em à nói bản thân em rồi bắt đầu hát What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out Got my hair spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ngọt ngào, You're được. crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you, love your curves and all your ashes, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me. nói chung á là anh thấy là bên nữ hát hay anh hiểu cái bài này luôn em hiểu không dạ hiểu được khoảng 50% phần trăm đại khái là gì đại khái là nói ờ, bạn này ờ, có tình yêu rồi bạn này muốn trao đi và nhận lại à đó hiểu rồi đó đàn trai hiểu đó tình yêu trao đi là nhận lại đó ok tôi cũng hiểu luôn rồi đó <laughs> tốt thôi được rồi bên đàn à, gái giờ có yêu cầu cho đàn trai không Em có 9 câu hỏi muốn hỏi 9 ờ, câu Mấy hỏi. câu? à chỉ có 9 thôi. Ủa sao nhiều như vậy? Dạ, hỏi đi cưng hỏi đi dạ bạn nam phải trả lời nhanh nếu mà bạn nam chưa kịp đưa ra câu trả lời thì ờ, chị nam thư với lại anh quyền linh có thể hỗ trợ em đếm từ 1 đến 3 chà lật quyển sổ rồi Thôi là ơi. thấy mệt mệt rồi đó hít thở sâu hít thở đều bạn nha. gái này cô bụ khó rồi à nha rồi vô câu thứ nhất anh thích một người vì ngoại hình hay nhân cách ngoại hình hay nhân cách nhân cách nhân cách nhân cách Câu thứ hai là một câu hỏi tình ừ. huống. Rồi tình huống. Giả sử đi cùng em có hai người bạn nữ, một bạn rất thông minh, còn một bạn là rất xinh đẹp. Anh thích kết bạn với ai? Một người thông minh, một người, người xinh đẹp, đẹp chọn ai? bạn với ai? Mà đi với bả luôn. Đi với bả luôn. Ừ. Đi với cổ mà có thêm hai người bạn, một người xinh đẹp, một người thông minh thích ai? thông minh. thông minh. chọn bả. Hả? Đi với bả mà. Ừ, dạ, vui quá ơi. Chọn bả. Chọn chọn chọn em chị Nam Thư ơi hình như MC bên đó hơi hơi thiên vị bạn Nam vậy là phạm luật đó chị Thấy Chắc chưa anh chơi vậy anh chơi phạm luật đọc câu hỏi anh cô nghĩ trả lời nó trả lời sao nó trời ơi trời đi với bạn không rồi. Dạ. em đàn trai mà phải bên nhau hỗ trợ chứ trời đất ơi rồi tiếp tiếp dạ câu thứ ba anh có hay ngủ nướng không anh có hay ngủ nướng không có. ngủ nướng có ngủ nướng bình thường anh có bao nhiêu em gái mưa có ờ không, không có ai hết đúng rồi không có ai hết không em không em anh có thích đi du lịch không? Thích không? Du lịch không? Có, tháng nào cũng để dành tiền để đi hết á Ừ Vậy nếu trong lúc đi du lịch Bạn gái anh nhờ anh chụp ảnh quá nhiều Hay là selfie quá độ Thì anh có thấy phiền không? Có phiền không? Không, tại vì ừ. em cũng thích chụp hình Mắc mới phiền thích luôn mà Thích luôn, thích luôn Câu này quan trọng nè chị Quan, quan trọng, trọng hả? quan trọng Hồi hộp quá Giữa game bạn gái và công việc nếu bắt buộc phải chọn một và bỏ đi hai điều còn lại anh sẽ chọn điều gì cái gì game, mày, game bạn gái bạn gái công việc công việc chọn một chọn một bỏ đi hai bỏ hai chọn nào có một thôi có một cái chọn được thôi dạ game bạn gái và công việc công việc hả muốn chọn công việc cái này của nó chọn nha anh có tư vấn không Ch chọn bạn dạ à, nếu, nếu như là vợ thì em sẽ chọn vợ còn nếu mà bạn gái thì em sẽ chọn công việc hay được công việc câu tiếp theo trong một nhóm bạn anh là một người trầm lắng hay khuấy động cả một nhóm bạn của em ai cũng khuấy động hết khuấy động cho vui ừ. <laughs> khuấy động khuấy động vậy ví dụ nếu có một bạn nữ nhờ anh trở về thì anh có trở không trước kia thì có thật có em có trở về nhưng khi mà có bạn gái rồi á thì tùy vào tính cách của bạn gái nếu mà bạn gái thấy là ok bình thường thì em sẽ chở còn nếu bạn gái không chịu thì em sẽ không chở thí dụ như không có bạn gái ở đó thì em có chở không dạ cái đó là tùy trường hợp đấy anh ví dụ như là đồng nghiệp của em đi mà trên đường đi về á thì chỉ là đồng nghiệp thôi thì em sẽ trở về bình thường ừ. còn à, nếu như mà chịu trở về mà ngược đường á thì không cũng phải từ nhiều khi đêm khuya à. đêm khuya người ta <laughs> kẹt có người... đấy, để vậy nó là tùy tùy vào trường hợp nữa mình không có thể là cứng nhắc cái gì cái vậy nữa. người ta hỏi là câu trả lời hỏi nhanh mà ông ngồi ông giải thích nữa bây giờ có hoặc không thôi có mà không khóc. đi không hả trời tôi nói có mà người ta chở thôi mà chứ đâu phải chở là yêu đâu mà là giờ có hoặc không có là anh trả lời hay là ổng trả lời anh trời ơi người ta hỏi ổng mà ủa gì hả có chở không có đi em nhau là quân sư có ủa mắc mới chở mà đâu có đâu sợ có nha cưng rồi tiếp à, câu hỏi tiếp theo thì sẽ có ba sự lựa chọn và anh sẽ chọn một trong ba sự lựa chọn đó trời, mệt ghê luôn á khi anh để ý một người, anh thường làm gì để người ta chú ý tới anh? Lựa chọn thứ nhất, tạo ấn tượng trước người đó. Tạo ấn tượng trước người đó minh quả đi. <laughs> Rồi, hai. Tìm cách xuất hiện nhiều lần trước người đó. Em. Em, em xuất hiện hoài luôn. Đó. Gì nữa? Ba. Và lựa chọn thứ ba là nói xấu người đó. Nói xấu người đó. Em sẽ chọn cách là tạo cách ấn tượng Đúng rồi Còn câu cuối cùng chị Trời Câu ơi. cuối cùng Lấy vợ khó dữ trời Giả sử lúc này đã là 10 giờ đêm Và anh đang đi nhậu với đối tác và trao đổi một công việc quan trọng. Bạn gái anh lo lắng gọi điện liên tục, anh sẽ làm gì? Lựa chọn thứ nhất, tắt máy hoặc liên tục từ chối cuộc gọi. Lựa chọn thứ hai, gắt gỏng, anh đang bận rồi cúp máy. Lựa chọn thứ ba là một cách khác, anh có thể nêu cách cụ thể của anh. Em sẽ nói cách của em. Ừ. Công việc của em nếu mà có đối tác này kia sẽ nói chuyện với nhau trên Skype á và cái thứ hai là em không có nhậu đi cho cuộc vui thì em chỉ là uống hay nhấp môi này kia thôi bạn gái gọi thì em vẫn nói chuyện bình thường em sẽ bắt máy rồi ra ngoài nói chuyện ờ, anh có gắt gỏng không tại vì anh đang trao đổi công việc ờ, quan đang trọng trao đổi công việc quan trọng ờ, gọi có không, gắt gỏng không, không nên gắt gỏng tại vì bạn đó đang quan tâm tới mình đúng rồi bạn nó quan tâm gì? tới mình thì mình không thể nào mà phụ được giống như anh cũng ờ, buổi tối đi liên hoan liên hiết gì á bà ờ, xã gọi gọi hoài gọi hoài gọi càng gọi anh càng cười <laughs> thì gọi tạc tiết đối tác ổn chưa trời ơi tôi lo quá thôi mình kéo màn đi cho hai đứa nó nói chuyện với nhau nha sô cô la cảm ơn anh chúng ta có 2 phút để nói chuyện 2 phút bắt đầu Thực ra thì đầu tiên là anh định tặng em một cái váy Nhưng anh nghĩ lại là anh sợ nó sẽ không vừa sai hay gì đó Hay là nhiều khi anh sẽ không thích cái màu của em với anh Cái sô-cô-la thì nó sẽ có cái ý nghĩa hay hơn Đầu tiên thì sô-cô-la nó đắng Sau này thì nó mới là ngọt Bởi vậy thì anh tặng cho em thì anh hy vọng là Trước khi mình gặp nhau mình cũng chưa có gì Thì nó rằng là một mối tình nó đắng thì sau này nó sẽ là nó mình sẽ trao dồi thêm mình đo đường sữa đồ này nọ vô thì nó sẽ có một cái vị khác Chị em hỏi anh một chút nhé ừ. Ngày xưa cô giáo có khen anh học giỏi văn không? Thật ra thì hồi đó giờ chưa bao giờ anh được 7 điểm văn <laughs> Anh bị dạ. kéo xuống học sinh trung bình đồ này nọ là tại vì môn văn Nhưng mà lúc nãy giờ em thấy anh rất là ngọt ngào <laughs> Cảm ơn em ừ. lúc trước thì anh có nói anh là lập trình viên thì những ừ. người làm công việc lập trình viên ừ. rất là bận rộn đúng. có thể là làm cả thứ bảy chủ nhật nữa yeah. Dạ, à, ờ, em không biết là điều đó có đúng với anh không mà nếu mà đúng như vậy thì làm sao mà anh có thể cân đối được giữa công việc và cuộc sống để có thể hẹn hò ờ, thật ra thì trước tết á thì anh cũng nói như em nói cái là hẹn buổi, buổi sáng làm xong buổi tối cũng làm và thứ bảy chủ nhật cũng làm luôn khoảng thời gian gần đây á, thì anh thấy làm như vậy nó không có cái gọi là mới đi á nên anh quyết định là anh sẽ không có làm những làm thêm nữa anh chỉ lấy cái lương cứng thôi và thời gian còn lại là anh đi học bởi vậy cái thời gian mà anh rảnh nó cũng nhiều hơn quan điểm tình yêu của mỗi đứa như thế nào yêu là nghĩ về nhau được rồi cũng không nên phải ràng buộc quá nhiều chứ chỉ cần là em luôn nghĩ à, em chỉ có một người bạn trai còn em có đi chơi với ý là người bạn thân của em từ đó trước tới giờ đi thì không có lý do gì phải ghen hay là chuyện gì có nghĩa là anh cho phép em có bạn thân là nam giới ừ, chứ nó bình thường vậy dạ, anh em muốn... có cho ngược lại không à, bé trang quan điểm của em là em không thích anh có em gái mưa hoặc là có bạn thân là nữ giới em cũng không có bạn thân là nam giới thì anh có thay đổi theo suy nghĩ của em không bình thường thật sự mà vì nhau rồi á một trong hai người sẽ từ từ phải thay đổi mà thôi có thể là anh sẽ thay đổi theo xét suy nghĩ của em được mà đúng không ừ. ừ rồi mỗi đứa nói một câu chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay uhm... anh nghĩ em cũng khá là hợp với anh theo đúng cái kiểu mà anh thích ừ. nhưng mà em có thể để tóc dài không à, lúc trước là em để tóc dài nhưng mà ừ. sau này ờ, để thay đổi thì em đổi sang tóc ngắn ừ. em có ý định sẽ để tóc dài không dạ có chúng ta hết thời gian yeah. Dạ. kiểm tra lại xem con tim mình thật sự rung động chưa các bạn nhé ừ. nào ba hai một hết thời gian hết thời gian rồi nào tại sao uh, em gái là không bấm lúc mà trả lời chín câu hỏi của em thì em cảm thấy có một vài câu hỏi dựa trên tiêu chuẩn của em á thì nhưng tại sao lại ờ, dựa vào chính câu hỏi đó để chọn người yêu của mình trong khi người thật thế này Dạ vì lúc mà anh ấy trả lời trong một thời gian ngắn như thế thì sẽ là trả lời chân thật nhất. Thì em tin là chính câu hỏi đó có thể uh, khắc họa một cách tương đối. Ừ. À, cái đó là cách của em nhưng với quan điểm của anh á, chúng ta có người trực tiếp chúng ta nhìn và chúng ta sẽ kiểm tra từ đôi mắt, kiểm tra từ cái tính chất và cái phong cách của anh ấy. Theo anh đánh giá đó, cậu này là một người rất là ok. À, bé gái, à, chị cũng là phụ nữ, chị cũng ờ, chưa có người yêu Cái gì thì không biết, chúng ta có thể xài bằng công thức nhưng riêng với tình yêu thì chúng ta đừng trắc nghiệm nó <laughs> bởi vì tình yêu mà khi chúng ta đưa vào trắc nghiệm thì nó sẽ không còn hay ho nó không còn thăng hoa nó không còn nhiều cái phiêu linh nữa đừng cứng nhắc trong suy nghĩ thả lỏng con tim mình biết đâu hai bạn đứng đây không thành đôi nhưng về chúng ta trao đổi kết bạn qua đó chúng ta tìm hiểu nhau thì ai biết được trên truyền hình có hàng triệu chàng trai sẽ bấm cho em và hàng triệu cô gái sẽ bấm chàng trai này đừng lo lắng điều đó nha ừ. chúng ta sống bằng thật con tim của mình cảm ơn các bạn